Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn hóa học lớp 9 Nội dung ta đang ôn tập đó là ôn tập về tính chất hóa học của các chất vô cơ Và ở video này thầy sẽ hướng tiếp tục hướng dẫn các bạn làm các dạng bài tập ở phần giảng 2 là bài tập nhận biết Ở video trước thầy đã hướng dẫn các bạn cách nhận biết của các chất rắn và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận biết các dung dịch trong cái chương trình dùng cho học tất cả các lớp học sinh chúng ta thì trong phần nhận biết này thầy chỉ dạy chỉ lên lớp các bạn ở cái phần là nhận biết không hạn chế thuốc thử sau này có thời gian thì sẽ có chuyên đề riêng về bài tập nhận biết thì lúc đó ta sẽ học chuyên đề riêng thì trong nhận biết nó có ba dạng bài tập một đó là không hạn chế thuốc thử hai là hạn chế thuốc thử ba đó là không dùng thuốc thử vì vậy các bạn muốn học những chuyên đề sâu thì bạn hãy đăng ký kênh của thầy để tiếp tục nhận những video mới nhất hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận biết bốn loại dung dịch rồi sáu dung dịch thì chủ yếu ở đây có ba dung dịch đó là dung dịch muối dung dịch uh, axit và dung dịch bazơ thì cách làm bài tập này đối với tất cả các bạn thì nó chắc chắn là nó cũng không phải là khó nhưng bên cạnh đó một số bạn thì nó còn chưa thật tốt thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi video để các bạn thể làm tốt phần này hôm nay thì đó là cái bài hôm nay là bài hôm nay thầy hướng dẫn các bạn đó là có bốn lọ đựng bốn dung dịch đã mất nhỉ gồm NaOH H2SO4 K2CO3 và NaCl bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch trên thì ở đây ta nhận biết thấy rằng là có một dung dịch bazơ một dung dịch axit và hai dung dịch muối vậy hiển nhiên rằng muốn bài viết này trước hết muốn nhận biết ra axit và lơ thì chúng ta dùng gì các bạn nhỉ à, ta dùng quỷ tím còn hai cái còn lại ta sẽ dùng một à, thuốc thử nào đó để một cái kết quả còn một cái kia không kết quả đúng không các bạn nhỉ vậy là định hướng của chúng ta là ban đầu thực thử của chúng ta sẽ là dùng quỷ tím và bây giờ thầy sẽ dạy các bạn cách làm khi nhân đối với dạng bài tập nhận biết các dung dịch thì ban đầu chúng ta cũng sẽ dùng cái từ là lấy một dung dịch vài ml dùng để thử và như vậy là cứ một dung dịch vài ml để dùng để thử đối với chất rắn thì thầy yêu các bạn rồi đó là dùng từ ga chất khí và dung dịch và bước đầu tiên của chúng ta là thấy rằng là cho thủy tím vào đúng các bạn nhỉ à cho thủy tím vào cả bốn màu thử thấy chưa mấy màu thử làm thủy tím hóa xanh các bạn à có một đúng nhỉ và màu thử làm thủy tím hóa xanh đó chính là màu thử đựng n hào hạng đúng chưa các bạn nhỉ à đúng rồi vậy là đấy đấy có một mẫu thử là tùy tím hóa xanh là được cái gì các bạn nhỉ à được dung gì em nào hả à? gửi đến bạn nhà quỳ hóa đổ là đúng tiếng bạn nhà hàm đức dung dưới h i f o hai một còn lại không có hiện tượng gì hai một còn lại không có hiện tượng đừng cái gì các bạn nhỉ à, đừng dung dịch K2CO3 và NaCl thế bây giờ để nhận biết cái dung dịch K2CO3 và NaCl bây giờ sẽ là thế nào vì đây ta đã biết được NaOH và h 2 o rồi bây giờ chỉ việc chúng ta là nhận biết hai cái này thế bây giờ ta phải liên tưởng muốn nhận biết hai cái này phải xác định một thuốc thử mà thuốc thử đó phải tạo kết của cái một trong hai hình mũi đấy thì dung dịch mũi còn lại không tạo từ ta sẽ biết ra đúng nhỉ và muốn như vậy ta thấy là mũi con nát với mũi con nát thì nó kết tủa riêng gốc CO3 kết tủa với rất nhiều kim loại các dùng kim loại ba gì cũng được canxi cũng được trừ có mỗi nát gì đi thôi còn ca từ ba di canxi magie được các bạn nhỉ đó đây là dùng tiện nhất là dùng cái gì đấy à, cho dung dịch gì vào cho dung dịch nước vôi trong đó là CaOH tất cả hai lần đã hai mẫu nước còn lại còn lại thì thấy thứ nhất là có một mẫu thử tạo kết quả đó là mẫu thử K2CO3 có một mẫu thử tạo kết quả chẳng là mọi thứ đừng có gì các bạn nhỉ à đừng dung k 2 co 3 vì sao nhỉ vì gì đây CaOH tất cả hai lần cộng với k 2 co 3 để được tạo thành CaCO3 cộng với KOH à, một thứ còn lại không có hiện tượng gì còn lại không có hiện tượng gì được cái gì các bạn nhỉ à được dung dưới NaC1 và như vậy là thầy đã vừa hướng dẫn các bạn xong cách tạo làm bài tập này thì ở dạng tập này chất ra là ở trong cái phần ôn tập về tính chất học của các loại chất như oxit axit bazơ và muối phải là cho các bạn làm mở đầu là học quen biết rồi đến bây giờ là ta nên học từng dạng cụ thể để sẽ giúp các bạn chi tiết cụ thể làm thế rồi bây giờ đây là bài 4 dung dịch ở dưới giới thầy sẽ cho ra bài nào đây tiếp theo là đây là sau mỗi lần nhận dung quyết thì ta mới chia thành là là còn một nhóm nữa là nhận biết dễ để thầy sẽ phát triển bài toán tiếp theo lên là đến đây thầy sẽ nâng bài bài 4 của chúng ta lên thành 5 dung dịch. Trong đó ta sẽ chia một cái ta nhận biết được rồi. Còn hai chất còn lại chia làm hai nhóm, bốn chất còn lại chia làm hai nhóm. Và ta nhận biết mỗi nhóm nữa. Đấy. Và đến cái bài tiếp theo thì thầy nâng hơn một tí tức là trong quá trình học thầy luôn luôn định hướng là nâng làm khó bài toán một chút à đến bài tiếp theo nữa là sẽ là sáu dung dịch xong thì khi dùng quỷ tím ta sẽ dùng được phân làm ba nhóm đấy, tạo ra nhận biết trong một nhóm một đấy. thế rồi đến sau đó thầy lại chỉ dùng là bốn dung dịch nhưng lại không phải dùng quỷ tím ba dung dịch ba lời chỉ là ba dung dịch mũi không thôi chẳng hạn rồi đến bốn dung dịch mũi chẳng hạn đấy. thì đó là cái cách làm khó bài toán dần lên các bạn hiểu như vậy nên trong quá trình theo dõi cái à, thầy hướng dẫn qua các video của thầy thì các bạn nhớ các bạn theo bài tuần tự liên tục thì khi theo dõi tuần ngữ liên tục thì các bạn sẽ hiểu được cái cách nâng khó bài toán lên một chút rất từ từ và như vậy thì làm cho cái tư duy chúng ta như là rộng hơn bao quát hơn và logic hơn à, bây giờ thì ra, ra bài tập số 4 của các bạn và bây giờ đây là bài 4 thầy sử dụng là câu là ít làm bài 4 này thì nâng lên thêm một dung dịch nữa để chia làm hai nhóm các bài giải hơn một chút nhưng không phải là khó hơn nhiều lắm đối với chỉ thêm một bước nhận biết giá hải axit bởi vì năm dung dịch này gồm có KOH HCl H2O3 NA2 SO4 và KCl vậy thì bây giờ ta muốn nhận biết thì thứ nhất ở bạn bài này ta thấy có ba dơ có axit của muối người ta sẽ dùng cái gì đầu tiên gọi là dùng quỷ thế ở đây ta thấy có mấy ba dơ à có một ba rơi do đó nếu dùng quỳ tím nó màu xanh thì nhận biết ra này cà ha đỏ thì sẽ có được nhóm là HCl và H2SO3 còn không có hiện tượng gì là nhóm Na2O4 và KCl à, vậy sau khi sử dụng được quỳ tím thì ta có ngay được chia làm được nhận biết được một chất dung dịch một dung dịch và chia làm hai nhóm sau đó lần lượt ta sẽ nhận biết những nhóm bây giờ nhận biết giờ HCl và H2SO3 thì ta dùng à, thì ở đây ta sẽ dùng một cái mũi cái mũi nào đó mà để tạo thành cái bạn là kết tủa hoặc và bay hơi bay hơi hoặc là cho axit và để nó bay hơi là được nhỉ đấy thì đó là một trong những cái cái mà ta dùng thuốc thử còn muối cũng vậy tương tự như thế để không bạn nhỉ đấy, thì đó là cái cái cách làm của dạng vật cách làm đấy. thì ở đây ta sẽ sử dụng các cái tính chất để ta làm thầy hướng bài giảng như sau thứ nhất sẽ là lấy một cái dung dịch vài ml dùng để thử à cái câu này thì thực chất ra là đôi lúc là ta thấy rằng là nó nó nó hơi nhàm chán một chút à, nhưng các bạn để ý một điều rằng là nếu như trong bài mà không có câu này thì người chấm nếu như họ đấy là khó mình là họ sẽ không cho mình điểm bởi vì mình không lấy các mẫu thử thì mình làm Đấy, ý nghĩa của người ta là như vậy rồi các bạn cứ không mất gì mà các bạn cứ biết thêm câu này bước một là các bạn phải cho gì các bạn nào cho quỷ tín vào cả bốn thứ à, cả năm thứ xin lỗi thì thấy thấy cái hiện tượng gì các bạn à thứ nhất là có một mẫu từ làm quỷ hóa xanh đừng có gì các bạn nhỉ à đừng dung gì e k màu hạng có mấy một thử làm từ tính hoa đỏ các bạn nhỉ à đây có hai vì đây là hai axit thì có hai nên là có hai mẫu thử làm quỳ hoa đỏ được dung dịch dung dịch gì à n a à thầy xin lỗi được dung dịch HCl làm đổ nên ta phải là HCl và H2SO7 giờ nào các bạn nha à, có hai mẫu thử làm uy tín không đổi màu dung dịch Na2SO4 và KCl. Đấy. Thì ở đây ấy, là, là là là cái bước một chúng ta là những cái cào hát là chia thành hai nhóm. Bây giờ ta sẽ nhận biết lần lượt từng nhóm một. Thế thì nhận biết nhóm H2, HCl và H2O3 này thì ở đây là đều hai axit mà để tạo kết tủa thì ta sẽ tìm một mũi để tạo kết tủa thì ta thấy mũi 3 Sunfit là kết tủ còn ba di clorua là không kết tủ vì vậy ta sẽ dùng ba dơ là ba di hydroxit thế tới đây tại sao ta không thể dùng là ba di clorua được Đó, à, ví dụ thế đúng à, không? hoặc là ta dùng ba di clorua thì có được hay không thì nếu dùng ba di clorua thì ở đây không được vì ba di clorua tạo thành HCl HCl là hòa tan được ba di sulfit nó không được vì vậy đây ta phải dùng thuốc thử đó là ba di hydroxit từ đó bước hai chúng ta là ta cho dung dịch BaOH tất cả hai lần và hai mẫu thử làm quỳ quá đỏ thì thấy có một mẫu thử là tạo kết quả trắng được cái gì các bạn nhỉ được b à, à đực h 2 fo 3 vì sao đây à vì B A O H tất cả hai lần cộng với h 2 O 3 để tạo thành B A F O 3 cộng với HCl. Các bạn dùng BaCl là tạo thành HCl. HCl hòa tan này nên là nó không xảy ra. Do là nó yếu là axit đó đấy nên ta không thể dùng ba cho là hai các bạn hiểu như thế cũng như ba và ba mà ta chỉ dùng ba OH là hai lần thôi đấy. một thứ còn lại thứ còn lại không có hiện tượng gì không có hiện tượng gì là được đựng gì các bạn nhỉ được dung dịch HCl Đấy. thì đó là ta nhận biết được hai axit bây giờ tương tự như vậy đối với hai muối thì ta cũng sẽ cho cái gì vậy thì cho một cái dung dịch mà làm kết tủa thì rửa Na24 và KCl thì các bạn có thể dùng cái gì đây? à có thể cho là dung dịch BACL2 vào và BAOH2 vào cũng được vậy ta cho dung dịch BaOH tất cả hai lần vào hai mối không làm quỷ lấy máu thấy thứ nhất là có một mẫu tử cũng có một mẫu tử là, là tạo kết tụ chẳng là đừng cái gì các bạn nhỉ đừng dung để NA2SO4 vì sao vì BaOH tất cả hai lần Đấy. cộng với e, Na2SO4 để tạo thành BaSO4 cộng với e, NaOH ở đây baso là kết tủa một phần còn lại không có hiện tượng gì